chào à, toàn thể anh em mọi miền Bắc Trung Nam nhé thì à, bây giờ năm 2021 rồi thì quay trở lại với à, cái clip này thì Tuấn muốn giới thiệu đến cho anh em đó là bộ bầu cua báo dung không tang lên nhớ nhá, bầu cua báo dung không tang thì bầu cua báo dung không tang của nó thì gồm có những cái gì như anh em á mọi năm anh em đã chơi rồi đã biết rồi thì hôm nay Tuấn muốn giới thiệu đến cho anh em là bộ máy nó mới nhất gồm có một cục dung và những cái chấm như thế này để anh em chơi chấm đánh bầu cua nha anh em nhá chấm này chấm dính bầu cua này anh em nhìn này đây này nó siêu nhỏ đây anh em nhìn trên màn hình nha nó siêu nhỏ nó đi kèm mấy cái chấm như thế này với cả cái cục dung này anh em nhìn này đó như mọi năm anh em chơi thì bây giờ năm nay không phải đánh ở trên nón không phải đánh ở cái nữa bây giờ là cục dung anh em có thể để vào trong áo trong quần anh em có thể đánh được thì ở trên tay à, tôi đang cầm đây là cục dung thì nó gồm có một cái công tắc anh em bật lên thôi bật lên rồi anh em để vào trong người thì à, khi dán cái ờ, miếng dán này khi dán miếng dán này vào hột bầu cua thì ờ, nó sẽ báo dung một mặt cho anh em biết chuẩn xác một mặt nhá như ở trên màn hình em thấy đây đúng không bây giờ tôi sẽ ờ, lấy cái bài hình dán này tôi dán vào hột bầu cua ngẫu như đây này bầu cua là hột, hột chợ hoàn toàn hột chợ nhá khi anh em đến sân đến sòng đến giới anh em chơi thì cái hột như này anh em chỉ cần nhá lấy tay anh em chạm vô thôi lấy tay anh em chạm vô là ok đây cái chấm của nó là nó có hai hai dạng nhân dán là như này một là dạng này và hai nữa là cái dạng này đây hai nữa là cái à, dạng chấm này anh em nhìn kỹ nhá, nhìn kỹ thấy nhá Đấy, cái dạng chấm này là anh em nhìn thấy không năm sáu chấm đây là ông khách ông đang lấy là sáu bảy miếng dán bảy miếng dán thì như mình đấy thì bây giờ mình lấy mình sẽ dán vô cái à, hột bầu cua cho anh em xem hột bầu cua này hoàn toàn trợ nhá nắp dĩa của người ta anh em tới sân anh em chỉ cần chạm tay vô hột là anh em có thể đánh được rồi thì như trên màn hình anh em thấy đấy đây mình bỏ đây này bỏ ở đây cho anh em dễ nhìn nhá đây đây là bốn miếng rán nhá bây giờ Tuấn lấy Tuấn dán vô ba cái hột bầu cua này đây như thường thường nó là mình làm màu đen anh em nhìn nhá mình làm cái màu đen như thế này thì bây giờ mình dán vô mắt con cua này anh em để ý tinh khi đi chơi anh em phải tinh ý đấy dán vô cái viền đen của con cua thì người ta không bao giờ thấy được dán vào con cua nhưng anh em anh em đánh bầu bầu lên dung anh em sẽ đánh anh em hiểu không thì cái quy luật của nó khi anh em mua thì chúng tôi sẽ cho anh em biết là giao cho hiệu quả nhất thì đây bây giờ tôi lấy tôi dán từng từng từng cái con một cho anh em thấy nhá đó tôi dán vào à, con cua cho anh em thấy nhá dán hết vào con cua nhá đó một cái này bây giờ tôi dán ba cái miếng dán này vô con cua hết nhá hai cái dán vô mắt nhá anh em nhìn này, nếu mà trên mắt thường anh em không thể thấy được đâu đó thì đấy như đấy anh em chỉ cần chạm tay vô như thế là ok ba con cua đã xong đúng không ba con cua đã xong ban cua xong thì cái mặt này là không phải là cua rung mà là bầu rung bầu rung nhá anh em nhá bầu rung thì cứ mặt bầu lên là nó sẽ báo rung cho anh em biết mặt bầu lên là sẽ báo rung cho anh em anh em biết đây anh em ba con cua này tôi đã tôi đã dính vào rồi anh em nhìn thấy không đã dính rồi nhưng mà anh em nhìn không giờ thấy được kể cả giờ tay vào đây nó là dính chắc rồi không giờ thấy được mà sóc thì thoải mái không bao giờ rớt đấy nha anh em nhá đây là ba con cua nhá hột hột trợ hoàn toàn hột trợ hết đây là cục dung đây là cục rung anh em nên nhớ đây là cục rung nhá đấy mình để đây để đây để đây để nó có tiếng rung cho anh em nghe cho rõ còn bây giờ mình sẽ sóc đây này anh em để cái thùng xô chậu nhựa hay là nhôm thì đều được hết anh em nhé. thau nhôm thau nhựa thì là ok hết kể cả những cái thau nhôm như này anh em đều chơi ok hết thau nhựa ok hết thì thau nhôm nó hơi to nó không vừa cái dĩa thì bây giờ mình lấy cái à, thùng nhựa mình nắc thử để anh em thấy nhá cho nó cái độ hiệu quả nó cao và chính xác hay không thì anh em theo dõi cái clip này anh em đánh này đây này cách đánh như nào thì anh em theo dõi mình rồi mình chỉ cho anh em cách đánh luôn bây giờ mình uh, nắp ngẫu nhiên trong một nó chạy đều nhá hột hoàn toàn chạy đều này đó hột hoàn toàn chạy đều này bây giờ mình nắp này đấy bây giờ nắp này khi có bầu là nó rung còn không có bầu là nó không rung này cái này uh, không có à, cái này không có bầu không có bầu thì nguyên tắc của bầu cua đúng không không có bầu thì anh em khe cá gà hoặc là tôm nai chỉ có huề và ăn đây khi mình mở ra này cá gà hoặc tôm nai nha anh em nhé đấy cá gà thì ăn tôm nai thì về anh em ăn ba cửa vẫn có đường ăn nhá đấy bây giờ lắc tiếp này có bầu là dung, còn có cua nó không dung. thì như tiếng này không có bầu thì anh em đánh vẫn đánh khe tôm nai cho mình hiểu không máy à, vẫn đánh khe tôm nai cho mình nếu mà một con bầu nó rung nhẹ à máy rung nhẹ thì vẫn có con bầu anh em đây máy rung nhẹ anh em không kêu không ờ, không nghe vẫn có con bầu này có một con bầu bầu này anh em này thấy chưa bầu thì nó sẽ rung nhẹ cho anh em biết đó còn à, nếu mà không có bầu thì anh em đánh khe cái này là cái điều à, đương nhiên rồi này chồng vị rồi đó mở ra thử cái nữa này không có bầu anh em này không bao giờ rung nhá có bầu thì nó sẽ rung như anh em thấy có bầu thì hoàn toàn là nó rung đấy máy nó rung này máy rung mà anh em không kêu rõ này đó đây là mình để lên cái này cho anh em à, dễ nhìn này rung nó kiểu to hơn này đó đúng rồi đúng rồi đó cái này có bầu này máy báo rung này bầu này máy rung này ok luôn thì hột này hoàn toàn không tang đánh xong mình sẽ sẽ hột luôn cho anh em xem sẽ hột luôn à, đánh xong mình sẽ cái bộ hột này à, ấy máy rung máy rung anh em nhá rung thì anh em đánh con bầu à, cứ bao nhiêu tiền anh em đánh hết vào bầu cho mình tết rồi mà đánh bầu là anh em sẽ thành công bầu này bầu cua tôm nhá anh em nhá hoàn toàn chính xác nhá không bao giờ sai luôn Đấy, đánh như thế này thì à, đi đánh anh em chỉ cần biết một mặt anh em đánh chết người ta rồi chứ đâu à, đâu cần hai mặt đâu